kinh này đức phật gọi các vị tỳ kheo và nói kinh này thì quý vị sẽ là cái người đến dự thính đến nghe thêm giống như là các cái, cái trường hạ mà có thuyết giảng ờ, chỗ nào có thuyết giảng quý vị đến nghe trong đó có tăng ni có phật tử kinh này được gọi là được đức phật dạy với cái, cái phương pháp để diệt trừ cái lậu hoặc lậu hoặc là phiền não là tham sân si á có có từ khác đi là lậu hoặc à. ở đây Đức Phật đề cập đến bảy bảy phương pháp diệt trừ lậu hoặc đầu tiên là cái chữ lậu hoặc nè để cho quý vị hiểu biết lậu hoặc là cái gì lậu hoặc ở đây được đề cập ba cái lậu hoặc đó là dục lậu hữu lậu và vô minh lậu dục lậu dục là ham muốn những cái những cái dục lạc của thế gian lậu là nó rỉ chảy nó luôn luôn nó rỉ chảy và nó ngấm ngầm ở trong cái tâm của người phật phu rồi cái sự ham muốn này luôn luôn nó lúc nào nó cũng có nó khởi luôn ở trong tâm của con người ham muốn hưởng thụ dục lạc của thế gian lúc nào trong tư tưởng cũng suy nghĩ sống làm sao cho nó sung sướng sống làm sao cho nó khỏe cái thân sống sao cho cho nhàn nhã sống sao cho được thoải mái được tiện nghi được đầy đủ thỏa mãn cái dục lạc của của cuộc sống lúc nào tâm cũng nghĩ cái đó phải không mình sống này là người để nghĩ những cái điều đó thôi chứ có gì đâu làm lụng cực khổ hay là tất cả mọi thứ gì chúng ta sinh hoạt hàng ngày đều nghĩ đến cái cuộc sống tiện nghi này nó là tiện cuộc sống tiện nghi của đời sống hiện tại xã hội thế gian phong phú chúng sinh lúc nào ở trong tâm cũng có những cái dục này nếu không có tu là luôn luôn khởi luôn luôn hiển hữu trong tâm trí của mình hữu lậu hữu lậu là những cái phiền não những cái, cái ờ, sự rỉ chải luôn luôn nó nằm ở trong ờ, tâm của mình là muốn hiện hữu hữu là có muốn cho nó hiện hữu có mặt cái gì mình ham muốn đó, mình muốn cho nó có mặt mình muốn cái thân này để sẽ kéo dài mãi mãi đừng có chết đừng có già đừng có đau đừng có mất đi kể cả thân thể này kể cả những thân thể của thân bằng quyến thuộc của mình kể cả những thân bằng thân thể của của những người mình thương mình mến mình quen mình biết kể cả những cái vật chất của cải mà mình thấy mình sở hữu mình cũng muốn nó tồn tại mãi mãi những cái ham muốn hiện hữu này nó, nó hoành hành mình nó phải khổ cực với nó rất là nhiều sự muốn hiện hữu này làm cho mình sợ hãi sự mất bên mất mát vô minh vô minh là sự không có hiểu biết sự không hiểu biết về bản chất thật của sự vật cho nên mới khởi lên những cái tư duy bất thiện hay là những cái tri kiến sai lầm tưởng đâu nó hiện hữu thường còn tưởng đâu nó bền dài với mình tưởng đâu cái gì nó cũng cũng thật có cho nên nó mình chấp đủ thứ chấp khổ chấp vui chấp đúng chấp sai chấp phải chấp quấy chấp mọi thứ mà chúng ta không có biết tùy thuận vào nó cái vô minh này á nó làm cho con người khổ đâu thì tất cả ba cái cái lậu hoặc này á nó làm cho chúng ta bị con người bị trói buộc trong cõi trần thế thứ nhất là ham muốn các cái dục thế gian thì muốn ở đây hoài chứ gì nữa à, mình muốn mình muốn để mình hưởng thụ á muốn được thỏa mãn muốn được hưởng thụ thì mình phải ở lại thế gian này thôi sao đi được rồi là muốn muốn có mặt à, muốn cái gì có mặt thì coi như là dính ở thế gian này luôn rồi hai cái lậu hoặc này là dính dáng thế gian rồi còn cái vô minh có nghĩa là không không hiểu biết cho nên không thoát ra được không hiểu biết cho nên không thể thoát ra được chúng ta cứ ở trong cái dòng thế gian này hoài không có ý định để thoát ra được nên mấy những cái lậu hoặc này á nó làm cho chúng ta đau khổ dày dò bức bách khó chịu lúc nào chúng ta cũng bị phiền những cái phiền não này những cái lậu hoặc này nó não hại cái tâm can của chúng ta và nó làm cho chúng ta luân hồi sanh tử thì nói chung ra đó lậu hoặc này cũng là tham sân và si ham muốn rồi á có sự có mặt mà đâu phải lúc nào cũng được thỏa mãn cái sự ham muốn đâu cho nên sân khởi ham muốn là tham và sân tham và sân nó luôn luôn đi chung với nhau tại vì cái tham là để thỏa mãn cái lòng ham muốn mà lòng ham muốn mình không bao giờ được thỏa mãn cả nên khi nó đến với mình nghịch ý cho nên mình mình khó chịu lắm sân khởi nóng nảy khởi bực bội khởi cái vô minh là khỏi nói rồi tối tâm mày mặt hết à ai nói phải nó mấy thì cũng nghe mình cũng không suy nghĩ được cái phải cái quấy tham sân là là vô minh này là là si cho nên tham sân si một cái từ khác để chỉ các cái phiền não là lậu hoặc đó vì vậy tham sân si hay là lậu hoặc dục lậu hữu lậu vô minh lậu đều là những cái từ ngữ để chỉ cho các cái phiền não có cái tên gọi khác thôi nhưng là nó bản chất nó là tham sân si nên phương pháp diệt trừ lậu hoặc hay phương pháp diệt trừ tham sân si cũng được đức phật luôn luôn dạy chúng ta cái phương pháp diệt trừ các cái lậu hoặc giống như người thầy thuốc chữa bệnh vậy thì chúng ta sẽ học cái phương cách đó thì chúng ta mới hiểu được cái bài này nha giờ trước nhất là vô phải khai bệnh phải biết mình có bệnh bệnh nhân phải biết mình có bệnh phải không không có bệnh thì khỏi vô bác sĩ hãy đến bác sĩ là phải biết mình có bệnh mà bệnh nó là bệnh gì có bệnh gì bệnh nó tên gì và bệnh gì nhức đầu đau bụng gì phải nói ra thì mới biết được chứ nó tôi bệnh không biết bệnh gì hết á toàn thân thể chúng ta là đủ bệnh hết á giờ nói bệnh không biết không nói bệnh gì thì không nó không chữa được cho nên phải biết mình có bệnh gì ở đây á quý vị bệnh gì bệnh hậu hoặc à? bệnh phiền não là bệnh có tham có sân có si á ở đây chúng ta bệnh có lậu hoặc có nghĩa là có tham có sân có si à, con đang bị bệnh tham sân si <laughs> hoành hành con ngày đêm đây thì bác sĩ sẽ hỏi nguyên nhân gì từ đâu mà có đây hỏi nguyên nhân nguyên nhân nó xuất phát ra bệnh phải không nguyên nhân có nghĩa là từ đâu nó sinh ra bệnh này thì đức phật sẽ chỉ cho ta cái nguyên nhân để khởi lên các bệnh này thì mới trừ được nó không hiểu nguyên nhân thì sao trừ được giờ con có tham sân si thì nguyên nhân từ đâu mà nó khởi tham sân si thì đức phật sẽ chỉ cho chúng ta cái cái nguyên nhân nào mà nó khởi lên tham sân si rồi chúng ta mới diệt trừ nó được thì đây trong cái bài kinh này đức phật dạy cho chúng ta chỉ vẽ cho chúng ta trình bày cho chúng ta thấy được nguyên nhân nào nó được khởi lên các cái lậu hoặc này thì chúng ta sẽ làm dập tắt cái nguyên nhân đó thì lậu hoặc nó mới sẽ không khởi giờ giờ quý vị đang có một cái vườn ớt quý vị nó ớt cay quá không muốn trồng nữa thì muốn muốn không có trồng ớt nữa thì phải phải thứ nhất là phải phải nhổ cây lên nhổ cái cây ớt lên trồng cái cây khác rồi đang gieo cái hột ớt nè gieo hạt ớt thì nó ra cái vườn ớt giờ muốn cho đừng có ớt nữa thì đừng có trồng nữa đừng trồng nữa à, đừng gieo nữa thì nó sẽ không bao giờ lên cây ớt nữa thì cái nguyên nhân nào mà nó đưa đến cái lậu hoặc này thì chúng ta đừng có làm nó nữa thì nó mới hết được bây giờ nguyên nhân nào mà khởi lên các lão hoặc đức phật trình bày cho chúng ta thấy ở trong con người chúng ta và ở hoàn cảnh bên ngoài đức phật chỉ dạy chúng ta rất là rõ giờ chúng ta đi sâu vào trong kinh điển này trong bài kinh này sẽ thấy được cái sự chỉ dạy của đức phật và đức phật đã chỉ chúng ta cách loại trừ nó ra luôn hiểu được nguyên nhân rồi cách loại trừ nó ra luôn thân thể chúng ta là là một con người à, cái cách sống thôi chứ không có gì khác hết á khởi lên các cái lậu hoặc là trước nhất là các cái căn của chúng ta mắt tai mũi lưỡi thân và ý tiếp xúc với các cái trần bên ngoài các cái căn của chúng ta tiếp xúc với các cái thế này con mắt thấy sắc lỗ tai nghe tiếng lỗ mũi ngửi hương con mắt thấy sắc thì dĩ nhiên là có có có đẹp và có xấu có nghĩa là vừa ý và không vừa ý lỗ tai nghe tiếng tiếng vừa ý và tiếng không vừa ý mũi cũng vậy cái hương vừa ý và hương không vừa ý chứ không có nói hương thơm hương thúi gì có nhiều khi hương thúi mình cũng thích như mắm á mắm nó thúi cũng chết luôn mình cũng thích vậy à, cho nên ở đây không có nói là thúi hay thơm mà nói là vừa ý mà không vừa ý có nhiều cái hình sắc đó mình thấy xấu mà người ta thấy đẹp ta thích nhiều cô mặc áo hở hang ví dụ vậy đi mấy bà già nhìn thấy chướng có mắt lắm <laughs> nhưng mà mấy cô thích cho nên chỉ ở đây chỉ đề cập đến cái vừa ý và không vừa ý mà thì nó đúng hơn là nó là đẹp và xấu tại vì đẹp là tùy theo quan niệm của mỗi người cái đẹp của từng người nó khác nhau chứ đâu có giống phải không mình, mình thích màu trắng người kia thích màu đỏ người, người nói màu đỏ là cái màu giống máu vậy nó xấu à, sợ lắm dễ sợ lắm nhưng mà người ta thích cho nên màu trắng trắng là người thích màu trắng là bởi vì nó sạch sẽ nó sáng sủa nhưng mà có nhiều người quan niệm màu trắng là màu tan tan tộc <laughs> nó thấy trắng sợ cho nên mỗi người có một cái quan niệm và vừa ý không vừa ý mà thôi do đó các cái căn chúng ta tiếp xúc với cá trần bên ngoài có cái vừa ý và cái không vừa ý à, hương vị xúc cũng vậy vị cay có người ưa người không ưa chứ không phải ai cũng ưa hết đâu hay là ai cũng ưa hết đâu ờ, mặn cũng vậy lạ cũng vậy ngọt cũng vậy tất cả các cái mùi vị đều có cái ưa và không ưa có lúc mình ưa có lúc mình không ưa khi mà các căn mà tiếp xúc với các trần á đối với cái vừa ý thì sao ham muốn khởi <laughs> đó đấy nói đến vừa ý á thì ham khởi lên tham khởi lên đối với không người ý thì thì cái gì khởi sân khởi không có vừa ý thì sân khởi vì vậy khi mà các cái căn của chúng ta mà tiếp xúc với các trần á tham sân khởi đó là nguyên nhân để khởi <laughs> tham sân thấy chưa hàng ngày chúng ta cá căng tiếp xúc với cán trần bên ngoài tham sân luôn luôn khởi đó là cái nguyên nhân mà khởi lên thì biết được nguyên nhân thì chúng ta diệt trừ nó được có những cái tham sân nó do các cái căn của chúng ta tiếp xúc với các cái trần bên ngoài cái cảnh trần bên ngoài khởi lên các phiền não giờ muốn diệt trừ các cái phiền não khởi lên từ các căn tiếp xúc với các trần này thì chúng ta phải làm sao đức phật dạy chúng ta cái cách phương cách để diệt trừ nó thứ nhất là sự tiếp xúc thì chúng ta có cách diệt trừ bằng cách là phải phòng hộ cách diệt trừ nó là phải phòng hộ phòng hộ có nghĩa là đề cao cảnh giác à, khi con mắt nhìn thấy sắc á mình suy nghĩ coi mình có tham khởi không có sân khởi không nếu mà tham sân khởi á, thì cố gắng né nó bớt đi thấy cái vị vừa ý á, mà mình tạo ra được mình có thể làm được bằng mồ hôi nước mắt và công sức của mình thì mình mình làm còn nếu mà không tạo ra được không có làm ra được để cho nó thỏa mãn cái sự vừa ý đó thì chúng ta thôi dẹp đi không khó còn cái mà bất bình á không có vừa ý mình á thì mình bực bội khó chịu lắm nhưng mà mình phải suy nghĩ tại sao mình thấy bực bội không vừa ý thì thôi chứ người ta đâu bắt mình phải giữ đâu người ta bắt mình phải có đó cái đó đâu không vừa ý thì cứ bỏ ra bình thường ai vừa ý thì cứ lấy cứ xài còn cái mình không vừa ý thì mình không cần phải tiếp xúc do gì cái điều ở đây á, mà đức phật dạy các người tu á các người mà xuất gia rồi á, nên phòng hộ mấy cái giác quan này lại có nghĩa là đừng có nhìn nó bớt nhìn lại đi có cái giới lực là không có được nhìn nhiều có nghĩa là tu rồi là không được nghe xem hát múa đờn càng yến tiệc vui đông hội hè cờ bạc vô mấy đó thế nào cũng nhiễm mà vô đi vô vô sòng bạc chỉ nhìn thôi lát cũng đánh bài rồi ban đầu là ké thôi chơi ké thôi nghĩa là mình, mình hùng với người ta nữa mình đặt mình đặt thôi lát nữa mình chơi thành thành phần mình sạc nghiệp luôn nó nhiễm lắm khi mà mình không thấy thôi mình thấy mình nhiễm liền à mình không nghe thôi nghe cũng nhiễm chứ không không có đâu cho nên phải phòng hộ bớt đi ví dụ như quý vị mà thấy à, thấy cái người tu mà coi phim toàn là yêu yêu không <laughs> thấy nó cũng kỳ phải không vì nó đã nó nó dứt cái tình nghĩa tình cảm rồi mà còn đi coi phim toàn là yêu yêu không thì nó cũng kỳ quá đi nên là phải bớt lại hết á nó nói yêu là phải yêu quý vị ở ngoài đời quý vị có tình yêu cho nên quý vị coi để quý vị học hỏi cái tình yêu như thế nào để giữ hạnh phúc cho nhau à, yêu nhau mà như thế như thế cho nó khổ như thế nhiều khi mình coi để cái đấy kinh nghiệm nhưng mà người tu đâu có cần cái đó nữa đâu phải bớt đi mấy cái đó đi giảm bớt thì nó khỏe lắm còn ấy mà mình mình coi mấy cái đó rồi mình cũng phải có xúc động khởi lên chứ thân xúc chạm này cũng vậy nè quý vị ăn ăn mặc nó cờ giải gì cũng được giải đẹp hay xấu gì cũng được dạ kiểu nào kiểu gì cũng được hết nhưng mà người tu không có được được cái đó phải mặc ăn mặc đơn giản cái thân xúc chạm á với những cái cái quần áo bên ngoài cũng phải vừa phải để giảm bớt những ham muốn của mình thôi giảm bớt cái tham nè giảm bớt cái sân nè giống gì hết á các cái căn chúng ta tiếp xúc với cái, cái thân của chúng ta tiếp xúc với cảnh bên ngoài chúng ta khỏi lên tham sân phiền não ghê vì vậy người tu phải giảm bớt tất cả những thứ này lại không nên phải phòng hộ luôn luôn phòng hộ khi chúng ta tiếp xúc với bên ngoài nếu mà mình như vậy có nghĩa là có sự đề cao cảnh giác làm cái gì cũng phải đề cao cảnh giác mình coi con mình tham mình có khỏi không con sân mình có khỏi hôn cũng được húi cũng được ưa không được ưa thì mình khỏi hết khỏi ngửi vậy thôi cái hương mà mình không ưa thì mình cũng có thể có quyền không ngửi chứ chứ đừng có biểu người ta dẹp cái mùi hương đó nó không thể dẹp được đâu có sẵn hết rồi cái hương hương nào mà, mà mình không ưa thì mình không có quyền không không ngửi nó cái gì mà, mà con mang hình sắc nào mà mình không ưa mình có quyền không nhìn nó ai biểu nhìn chi rồi cái cái sắc nào mà mình ưa mà mình mình nhìn nó tham mình khỏi lên á thì mình cũng có quyền không nhìn để tham khỏi khỏi mình làm được điều đó hết á đức phật không có dạy mình đi dẹp hết mọi thứ đi cái gì á tôi mưa đi dẹp hết đi không có quyền làm điều đó nhưng mà mình có một cái quyền làm được đó là không nhìn thấy tôi cái nào tôi không thích tôi không nhìn cái gì mà nhìn làm cho tham tôi khởi lên á tôi không nhìn cái gì nhìn mà làm cho cái tâm sân của tôi khởi lên đó, tôi không nhìn cái đó cái âm thanh nào mà tôi nghe làm cho lòng tham tôi khởi lên tôi không không nghe nữa còn cái âm thanh nào mà làm cho lòng sân của tôi khởi lên á tôi không nghe nữa mình có làm có quyền làm đi đâu cho nên gọi là phòng hộ đó thì đó là cái cách thứ nhất cái nơi mà xuất phát ra phiền não cái nơi xuất phát ra tham sân si biết gốc nó rồi thì diệt trừ cái gốc đó bằng cách là phòng hộ trigger ờ, đó là cách thứ nhất chỗ cái nguyên nhân đầu tiên để làm cho phiền não phát sinh bây giờ chúng ta biết được cái gốc gác phiền não phát sinh rồi thì bây giờ chúng ta phải phòng hộ cảnh giác nó thì mới hết được đó là cái chỗ mà thứ nhất làm khởi sinh phiền não bây giờ tới cái chỗ thứ hai nè chỗ thứ hai là thọ dụng thứ nhất là thọ dụng sự ăn mặc ở bệnh bốn cái nhu yếu phẩm của con người hàng ngày chúng ta phải thọ dụng không thể không thọ dụng được phải không làm sao không thọ dụng được không thể không thọ dụng được dầu người tu cũng phải tiêu thọ dụng nữa chừng nào chết thôi à còn hãy còn sống là phải phải có thọ dụng không thể không có được nhưng mà cái thọ dụng này nó làm cho phiền não khởi nếu mà chúng ta không biết á, thì phiền não sẽ khởi giờ ăn nè con người đấu đá nhau do ăn không <laughs> không cái ăn thì ghê lắm á chứ cái cái cái cái chỗ mà nó nó, nó không bao giờ biết đủ á ăn vô rồi đói ăn vô rồi đói đấu hoài đói khát hoài là cái cái miệng không bao giờ no ăn nó no chút xíu lát đói nữa nó nữa là suốt đời mình cũng vì vì cái miệng mà cho vào cái miệng này mà mình khổ phải bao nhiêu thử ăn nè cái ăn này làm cho ờ, tham ăn cái nào vừa miệng á thì tham khởi cái nào mà không vừa miệng á thì sân khởi phải không ăn thì mặn quá nấu gì mà mặn quá nấu gì mà lạc quá nấu gì mà chua quá nấu gì mà mà, mà ngọt quá về mà đi làm mệt về mà thấy đồ ăn mà không ngon là thấy bực rồi đó ghê lắm cái ăn này nó nguy hiểm vô cùng nó làm cho mình nó phát sinh phiền não tại đây nè còn ăn ngon quá ngon quá ngon quá sao ngon luôn đó, ăn là chụp giật nhau ăn cái món đó mà chưa gấp rồi ai cũng gấp hết rồi là đây nổi sân rồi <laughs> ghê vậy nó chứ món à. nó ngon quá chừng mình chưa có gấp đũa rồi nó nó quất hết rồi là mình không chịu nổi thật mỏi lắm nên nó cái ăn tham sân nó khởi ghê gớm còn cái mặt nữa mặt là quần áo y phục đây là cái nhu yếu phẩm mà trong tủ quần áo quý vị có mấy bộ để có bao nhiêu kiểu đủ thứ đủ thứ á ai bài cái gì ai ta mình thấy cái gì dưới là phải có cái đó cho mình cái mặt này nó cũng phải đơn giản tham sân cũng cũng khởi Đấy không mặc mà không vừa ý là, là mình cũng không chịu nổi mùa lạnh á thì, thì phải mặc cái bộ đồ nào mùa nắng thì mặc đồ nào mùa hè mặc đồ nào và hãy theo mốt nữa người ta mặc cái thứ đó mình mặc cái này lỗi thời quá mặc cỡ đó không mặc đâu y phục này tham sân cũng khởi ở đây ghê gớm lắm phải không khởi không thì có thấy khởi này không thấy không thấy cái nguyên nhân cái nguồn gốc nó khởi tham sân không Phật chỉ vẽ cho ta rất là rõ ràng ở ở <laughs> ở là phải có nhà từ cái nhà thì phải có cái cái phòng không? từ cái nhà phải có cái phòng từ cái phòng có cái cái chỗ ở là cái giường đó nhỏ nhất là cái giường ở thì phải tiện nghi suốt đời mà không có cái nhà là khổ đó lúc nào cũng ao ước phải có cái nhà mà nếu mà suốt đời mà không xây được cái nhà chết không nhắm mắt <laughs> thấy ai cũng có nhà mình cũng có nhà cũng khổ lắm ở nhà thuê mưa khổ quá ở đậu nhà người này kia khổ quá nói cái, cái ở mà mình thấy khổ lắm rồi mỗi một ngày mình cung phụng cho cái chỗ ở của mình không biết không biết không không biết bao nhiêu là công sức của mình trang trí nhà cửa dọn bếp làm sạch sẽ nó là bữa nào mà không sạch hay là xả rác dơ là bực bội dữ chỗ ở mình phải sạch sẽ đàng hoàng chứ ở thì nó ghê gớm cái ở này là tốn nhiều nhất mà cái nhà cái nhà nữa nhiều khi cả đời cũng xây không được cái nhà bệnh nói đến bệnh là nói đến nói đến thuốc nói đến chất bổ chất bổ dưỡng thuốc là để trị bệnh phải không có đôi lúc không bệnh cũng uống để cho nó bổ <laughs> à nó vậy đó không bệnh cũng uống nữa chứ không hay nói là bệnh là uống không nói gì không bệnh cũng uống à, có nhiều người chất nhà chất đầy thuốc ấy, hỏi có bệnh không bệnh gì hết <laughs> chất đầy thuốc để bổ có nhiều người ở nhà ngâm hũ rượu rắn <laughs> trong cái hũ đó toàn mấy chục rắn nằm trong quăng quăng quăng cái chỗ nằm vòng vòng vòng trọng để chi để uống bộ không bệnh nó cũng uống mà uống sắc xanh gì cũng uống không biết bổ cái gì không biết vậy mà người ta nói bổ là cứ uống thôi cái bệnh này á, mình cũng rắc rối bây giờ biết biết ăn là tham sân khởi biết mặt cũng tham sân khởi biết cái chỗ ở của mình làm cho tham sân mình cũng khỏi lên biết cái bệnh hoạn của mình tham sân khỏi lên thì mình phải diệt trừ cái cái cái nguyên nhân này nè à nguyên nhân nè mấy cái thứ này nó làm cho mình cổ đây là cho mình tham sân khởi đây bây giờ phải diệt nó ăn giờ người tu thôi chứ cái gì không tu thì chắc không có cái này đâu ăn là để nuôi dưỡng cái thân này để tu tập ăn là để trị bệnh bệnh gì phải không phải không đói mới ăn chứ no sao ăn được bây giờ người bình thường no ăn cũng được nữa phải không trị bệnh đói nhưng mà bệnh đói của cái người tu á nó dễ trị hơn nếu mà biết tu phải đói thì cái gì ăn vô no là cứ ăn phải không dầu ngon dầu dở để trị bệnh đói trị bệnh có nghĩa là thuốc mình đang bệnh mà, mà, mà cái gì mà để làm cho mình giảm đau thì mình cứ uống vô thôi dầu đó là thuốc nó đắng cay chua chát gì cũng phải kể phải không miễn sao nó hết đau là mình cứ nuốt vô thôi nhưng mà quý vị không đơn giản để nuốt trị bệnh đói này <laughs> không có đơn giản ăn á ngon á thì khen mà dở thì chê chê khen ở chỗ này ghê gớm và tham sân nó khỏi ở chỗ này ghê gớm còn người tu á tới giờ ăn phật tử đem rau muống đến xào đến ra muốn xạo hoặc tử ôm một bó rau về vô thì thôi luộc trong với rau không có chạy đi mua đồ ăn sao chị định đói rồi ăn sao cũng được ăn mà còn phải nhớ ơn nữa à, người ta cho mình một cái thứ thuốc để mình trị được cái việc đói của mình mà bột thuốc này là được làm mồ hôi nước mắt công sức của cái người tạo ra nó cho nên chúng ta ăn nhớ ơn thì là vô cùng thì có đâu mà chơi với khen đây thì như vậy làm sao sân tham sân khởi được còn quý vị đâu có đâu có suy nghĩ được cái điều đó đâu cho nên nó ăn vô là chơi khen nè rồi tham sân khởi là cái lộn cái lạo nhiều khi hất mâm côn đổ xuống sàn luôn xuống đất luôn tại vì đồ ăn dở quá không ngon ăn ăn trước tôi tại sao không chờ tôi để tôi ăn cặn ăn cạn ăn dầu dư đồ thừa như thế không biết kính trọng không biết ờ, thương tôi gì hết tôi làm cực khổ về còn để đồ dư ăn thôi <laughs> cá thì để xương không à thịt gà để toàn là, là, là cẳng gà với cánh gà ví dụ như thế à, mình nói là cái cái ăn của mình là nổi sân ghê lắm ừ, tu là để trị bệnh đói thì có đâu mà mà mà khen với chế ngon với dở thuốc nào có cái nào ngon dở <laughs> cái thuốc thì chủ yếu là nó hay để trị bệnh trị bệnh cho mình hết bệnh là thuốc nó hay thôi không có nói thuốc đắng hay không đắng thuốc hôi hay là không hôi cái đó không có đề cập mà chỉ đề cập đến thuốc có thể có khả năng để trị hết cái bệnh của mình hay không thôi thì ở đây chúng ta bị đói cho nên phải ăn nếu mà suy nghĩ được như thế thì chúng ta không có phiền não trong ăn không có tham sân khởi lên trong khi ăn vì để trị bệnh đói mà phải ăn giờ cơm với muối cũng được bữa nào không có ai ở không á nhà không có ai ở không á thì mình cứ nấu cơm lên rồi mình ăn với muối cũng được để trị bệnh đói cho mình thoải mái còn về lên về đi làm về dắt cái áo lên về, lên móng rồi cái xuống bếp không thấy gì ăn là nổi sân lên rồi <laughs> không ai lo hết đó cơm nước không ai lo đó. lo xong rồi lo trễ cũng bị rầy lo nhiều cũng bị rầy lo ít cũng bị rầy nhớ rồi đó, không vừa không vừa cái khẩu vị cũng bị rầy đủ thứ phiền não nó khởi tại cái ăn này nhiều ghê gớm nhiều khi ăn không ai ăn mà ăn cái nhiều khi á có nhiều người ngồi ăn gây lộn phải không trên bàn ăn đó, gặp nhau gây lộn luôn rồi lát nó nuốt, nuốt trận rắn nhau luôn rồi có khi nó đang ăn thôi bỏ đũa xuống luôn đi nuốt không nổi thì nó giận thôi nên cái ăn này nó là tham sân cõi cho nên nếu mà ăn mà chị nếu mà nghĩ đó để trị bệnh đói đó, thì cái ăn này rất là thoải mái thì cái mặt nó này cũng vậy nè vì cái mặt này nó làm cho tham sân khởi cho nên cái người tu đó, đơn giản lại hết rồi có một bộ thôi quý vị vô chùa cũng tập có một bộ thôi đó là cái áo tràng màu lam có một màu và một kiểu thì người tu cũng vậy cũng có một một kiểu mà một mà một màu thôi quý vị vô chùa quý vị cũng đang tập như thế phải không về cái mặt ở không có sở hữu chùa không có sở hữu của ai hết nhà quý vị còn bán được gần chùa không có bán ở đâu cũng được ít nhiều cũng được sau là từ che nắng che mưa thôi ở là để che nắng che mưa thôi thời tiết nó ngoài nó khắc nghiệt quá buồn lòng mình phải nó giờ mưa mà không có chỗ núp á thì thì thì mình khổ cái thân lắm cho nên buồn lòng có chỗ núp là được rồi là hạnh phúc rồi vì vậy mà tham sân nó cũng có khởi ở cái chỗ ở này tham sân thì nó không khỏi, không có lo lắng sợ hãi lo âu gì cả ở chỗ ở còn bệnh chừng nào có bệnh thì trị bệnh còn không có thôi không có cái hũ rượu rắn nào trong nhà <laughs> không có thuốc bổ gì đó không có cái sự bổ này thân này là cái thân đau bệnh mà biết rồi đâu phải tối ngày để bồi dưỡng cái thân này hoài thời gian đó mà tu học rồi cái chấp ngã nó càng ngày càng cao lên thì làm sao mà tu học được tham sân nó khởi ở chỗ này cái tham luyến gì cái thân này nó ở chỗ này nó khởi lên tại chỗ này thì làm sao tu học được tu là nó xả bỏ cái tham luyến về cái thân mà ở đây toàn là đi bồi dưỡng thân không à ăn đồ bổ à, ai nói gì bổ bổ là mua về ăn à ăn này bổ lắm bởi vì quý vị mà đem đi, đi sư ngậm sâm ngậm sâm bổ <laughs> tự nhiên mình biểu đi ngậm sâm không bệnh gì hết tự nhiên là đem một đống thuốc thì lại biểu mình ngậm rồi mình uống rồi mình nuốt vô chứ cho nó khổ không mình ăn được là khỏe rồi quý vị ăn được ngủ được là khỏe rồi mình cứ ăn cứ ngủ nó đều đều đặn thoải mái vậy không có bệnh hoạn gì hết thì biết như vậy á khi thọ dụng ăn về sự ăn mặc ở bệnh phiền não tham sân khởi lên lậu hoặc khởi lên thì chúng ta khắc phục nó phải không thì như vậy nó không có khởi lên nữa được không thì như vậy chúng ta biết được lậu hoặc phiền não do sự thọ dụng khởi lên hàng ngày nó khởi lên liên tục luôn nếu chúng ta không có học hiểu được á thì khi mà tham khởi sân khởi chúng ta tưởng tao đúng lắm ta tưởng ta đúng lắm ơi nấu ăn gì mà chua quá nấu ăn gì mà mặn quá là mình tưởng mình đúng tưởng mình khởi lên như vậy mình rầy rạng này này rầy rạng kia vậy là đúng mà mình không ngờ rằng mình đang phiền não và đang làm cho người khác khổ đau tưởng đâu mình đúng nếu mà mình không không phòng hờ hộ nó không có quán sát nó không suy nghĩ về những cái, cái cách mình thọ dụng này á thì mình luôn luôn tạo phiền não qua cái bốn cách ăn mặc ở bình à, đó là chỗ mà phiền não khởi đó hàng ngày luôn cho nên phật nói rằng người mà không có tu tập có nghĩa là phạm phu á là chúng sinh đó thì ở trong tâm tư của người đó luôn luôn là tham và sân luôn luôn tỏa trong con người của mình á qua sự ăn mặc ở bệnh tham sân khởi qua sự tiếp xúc của cá cái căn của mình với các trần bên ngoài tham sân luôn luôn khởi trong cơ thể của mình trong cái tâm phạm của mình luôn luôn là có khởi chúng ta dính mắt nó luôn luôn bị dính mắt đó là sự thọ dụng khởi lên giờ chúng ta qua cái, cái, cái chỗ nguyên nhân mà khởi lên phiền não nữa <laughs> nhiều thứ lắm thứ ba hai cái trước là có hết rồi phải không còn đang vừa dính phải không chưa có phòng hộ được phải không <laughs> cái thứ ba nè là phải chịu đựng mà thời tiết nóng lạnh gió mưa nắng à, dân dân còn nhiều thứ lắm nó là của thiên nhiên luôn á buộc lòng phải chịu thôi không thể không chịu được <laughs> giờ nó gió quá rồi mình, mình, mình có trốn gió thôi chứ không bị ngưng gió được thời tiết nóng quá cũng phải chịu lạnh quá cũng phải chịu đói sự xúc chạm của loài bò sát kế nữa là những cái lời nói mạ lị phỉ bán sự đau đớn của thân và sự đói khát của thân cái này bắt buộc phải chịu đựng thôi không thể nào không chịu đựng chịu không nổi là khổ á tất cả mấy này là mỗi ngày phải chịu đựng thời tiết nó có khi nóng lạnh gió mái mưa nắng bão giông gì cũng phải chịu phải chấp nhận chịu đựng không thể nổi sân như nóng quá ôi tôi tiết nóng quá ai đụng mình bực giờ <laughs> mình rủa trời rủa đất mắng trời mắng đất thì không thể được nóng thì chịu nóng lạnh thì chịu lạnh nóng khi nào ở các cái nước xứ quốc gia đó ở nhất là ấn độ ta biết được nó thì nó nóng tới 50 độ phải chịu thôi không thể nào nguyên rủa ai cả không thể nào mà trách móc ai rồi cái lạnh nó thì lạnh một độ <laughs> nó vậy nóng thì nóng là lạnh thì vậy thôi chịu luôn chúng ta phải cảm nhận chịu đựng cái này không thể nào không chịu đựng sâu bọ côn trùng lúc nào cũng có xung quanh sự xúc chạm của ruồi của mũi của các cái loài bò sát như là gián chuột thằng lằn cái gì đó cá té rắn gì đó những cái loài bò sát đó chúng ta phải luôn luôn phải chịu đựng rồi á thỉnh thoảng lâu lâu á có người vu khống mình có người nói xấu mình à, lâu lâu cái, cái thoảng thoảng dư luận chuyện này phải bình thường thôi không có cái gì mà phải phiền não ở đây hết à, thì có nhiều khi nghe mình đang vui cái mình nghe tiếng đồn mình xấu này xấu kia nó không được cái này mình phải chịu đựng cái gì mình không thể nào mà mình bịt miệng người ta được á người ta nói kệ người ta nói người ta hiểu sai lầm về mình người ta nói xấu mình kệ người ta chứ mình đâu có dính dính dáng gì đâu mình đâu phải là những cái lời nói của người ta đâu mình khác với lời nói của người đó mà sự đau đớn của thân đứng nhiều quá nó nhức cái chân quá <laughs> ngồi lâu nó mỏi cái lưng quá rồi đang ngồi cái nó đau bụng quá rồi đang ngồi cái nhức răng quá <laughs> mấy cái đó là chịu phải không rồi đang đang vui vậy nó nhức đầu quá phải không mấy cái đó là luôn luôn nó nó nó xuất hiện bất cứ lúc nào sự đau đớn của thân nào cũng có đang ngồi ngủ chích vô cái cũng là nhức rồi đó là sự đau đớn của thân lúc nào cũng có ngồi kiểu nào nó cũng mỏi ngồi lâu là nó mỏi à không có nói kiểu nào hết đứng lâu nó cũng mỏi làm cái gì nó cũng mệt mỏi gì cái thân này cho nên sự đau đớn của thân phải chịu đựng thôi không có rên la gì có than trời trách đất gì ở đây hết á à, có cái này phải chịu đựng thôi đói với khác luôn luôn nó có ở trong cái thân đói quá cũng không có cởi lên bực bội khát quá cũng không cởi lên bực bội chịu đựng chút đi rồi lát có thức ăn ăn chịu đựng chút đi coi là có nước uống chịu đói khát của thân thì nó bức bách mình liên tục mà chịu đựng chút xíu thôi có nhiều người đói quá nó cáo lên người khác nó cũng nói cáo lên nên phải chịu đựng sự đói khát tu là phải chịu đựng sự đói khát sự thiếu kém thì cái này là buộc lòng phải chịu ở đây buộc lòng phải chịu đựng thôi nha và dạ, nếu mà không chịu đựng được thì sân khởi đó thì ở đây luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải bị những cái thứ này nó chi phối hết á thời tiết côn trùng lời nói của người ta lâu lâu thỉnh thoảng nó, nó gan tới á phải phải coi chừng á chứ nhiều khi mình không có làm gì hết cũng nói là được nữa thì đau đớn của thân thì đói khát của thân là những cái chỗ mà nó khởi lên phiền não ừ. thì đây là lúc nào cũng có hết mình hiểu rồi thì mình không có phiền não nữa à, lâu lâu nghe dư luận kệ à sao ấy lâu lâu trời nóng quá không sao hết thay đổi thời tiết mà lâu lâu lạnh quá không sao hết bình thường đó là cái chỗ mà để cho phiền não có thể khỏi lên để chúng ta hiểu được rồi thì khi mà bị những cái thứ này á thì quý vị hiểu rồi chịu đựng chút nhau chứ đừng có bực bội là la làng lên đó rồi để trút cái phiền não cho người thân của mình khổ lắm á tại người thân mình cũng phải bị cái này à, nực quá thì người nào cũng bị chứ thôi mình mình bị đâu mình trút cái cáo gắt của mình lên cái người đang cũng đang bị giống mình bị mình lạnh run quá thì người ta cũng run vậy thì sao mình cũng đi phiền não với người ta chỗ thứ tư mà khởi lên phiền não đây nè khởi lên lậu hoặc nữa nè đó là sự giao du giao du có nghĩa là gặp gỡ thứ nhất là thú dữ thứ hai nữa là nơi chốn, thứ ba là người người bất thiện ngoại cảnh khi mà chúng ta tiếp xúc giao du với thú dữ nguy hiểm rắn chó là những con thú mà có thể ăn thịt người á hoặc là nó cắn người á thì đó là những cái, cái, cái loại đó chúng ta phải né thôi à đừng có gần mấy cái này <laughs> à, cái này là phải né thôi chứ cái này là giao du á tại vì mình giao du chứ còn cái hồi nãy là buộc lòng phải chịu đựng còn cái này là do mình tiếp xúc mình giao du với cho nên mình phải né đừng có đi vô mấy cái chỗ mà có rắn nè có chó nè có cột nè ví dụ như rừng rậm chẳng hạn gì đó beo mấy con thú mà ăn thịt người người bất thiện có nghĩa là người xấu ví dụ như cái chỗ nó nó bán xì ke ma tí mà mình đi vào đó là có chừng đó là mình tại mình đi tìm tới người ta giao du với họ thì một lần phải né đi à, cái nguồn gốc nó đưa lên đến giao du nó làm cho mình nó mang tay mang tiếng á mang tay mang tiếng là xấu là phiền não khởi đó là những cái chướng ngại là trong cái cuộc đời của mình là do mình giao du tầm bậy tầm bạ nè cái chỗ mà không nên giao du mà mình giao du á không cái chỗ chỗ mà không nên tới mà mình tới á, thì mình bị thôi những cái chỗ mà mình đáng lẽ không nên tới mà mình tới thì mình bị cho nên phải né người bất thiện thì phải tránh đi nha người bán xì ke ma túy nè người ăn trộm ăn cướp nè à, cái người nào mà đến mà mình gần gũi mà mình phải mang tiếng với họ thì mình đừng có đến thì tiếp xúc với họ làm cho mình á xấu theo họ thì cũng không nên gần gần gũi những người đó cái người mà dữ quá ác quá cũng không nên gần mà dữ quá họ sai khiến mà không được họ giữ với mình nữa mình khổ ví dụ như họ họ họ dữ dằn quá rồi mình không theo phe họ đó là mình có liên lụy à, thứ nhất là họ ghét mình họ hận mình thứ hai nữa là mình phải bị liên can với họ nữa khi họ làm cái gì tội lỗi mình sẽ bị liên can cho nên những cái thứ này nó nó làm cho mình phải khổ mà mình có thể né được cái này mình né được á cái này nếu mà giao du là mình sẽ bị khổ bây giờ mình đừng có giao du vậy thôi à, cái này là mình có thể né được cho nên cái ngoài cái chuyện mà mình phải chịu đựng còn có những cái cảnh bên ngoài nó làm cho mình khổ nữa thì mình phải né nếu mà không chịu không chịu né thì thì sẽ khổ á thế sẽ lầu hoặc sẽ khởi lên đó giao du với người bất thiện nè người xấu người ác người làm những cái cái điều mà phạm pháp luật thì chúng ta cũng không nên giao du phải cố gắng như thế tránh né bớt nơi trốn cái nơi mà đến nó mang tiếng này đừng đến như sòng bạc chứ hạn đừng có vô đó chỗ mà người ta hút xì ke ma túy thì cũng đừng nên đâu đó cái chỗ nào mà mà mà mình đến á, mà mình sẽ bị liên lụy thì không nên đến ví dụ mình người đàng hoàng mà vô chỗ nhảy nhót ở trong đó thì cũng không thể đàng hoàng được phải né bớt mấy chỗ đó còn ngoại cảnh nữa nè ngoại cảnh ví dụ như cái chỗ nào nguy hiểm thì mình không nên đến ví dụ như hầm hố vách núi đừng có liều mạng vô mấy chỗ này nha hay là giếng sâu hay vậy đó đó là những cái ngoại cảnh những chỗ nguy hiểm thì mình không nên đến thì nó có sẽ làm tổn thất cho thân thể sinh mạng thân thể của mình nên là đừng có giao du có nghĩa là đừng có đến may mình thấy cái gì nguy hiểm là không nên đến vậy thôi nên cố gắng phải né bớt chỗ nguy hiểm nó làm tổn thất tổn thương sinh mạng của mình tổn thương cái tư cách của mình tổn thương cái cái cái phần tu học đạo đức của mình thì mình không nên đâu mấy này làm được phải không thì biết cái nguyên nhân rồi thì cố gắng né bớt nha đừng để nó để cái lậu hoặc nó khởi á à, cái phương pháp diệt trừ lậu hoặc thì mình biết được cái cái chỗ nào mà nó khởi là lậu hoặc thì mình né bớt hoặc là chịu đựng hoặc là né bớt chịu đựng có nghĩa là hiểu để mình chịu đựng thật tỉ mỉ ghê không dạy chúng ta chút chút chút luôn rồi bây giờ cái đó là cái chúng ta thấy hàng ngày bây giờ cái cái đó là thuộc về cái thân bây giờ thuộc về cái tâm đây thứ năm suy nghĩ bất thiện suy nghĩ về dục về sân về hại suy nghĩ về những cái những cái điều dục lạc thế gian về tài tiền tài về sắc đẹp danh vọng ăn uống ngủ nghỉ nghĩ để hưởng thọ nghĩ đến để hưởng thụ nó là nó thuộc về cái dục dục lậu á nó liên quan đến dục lậu á suy nghĩ đến là thỏa mãn cái cuộc sống của mình không tham khởi và không thỏa mãn thì sân khởi muốn tiền tài của cải tài sản tài sản có bao giờ biết đủ đâu muốn là muốn nữa nữa muốn nữa muốn nữa không à sắc đẹp muốn cái gì đẹp đến với mình muốn mình đẹp nữa mà mình đang có đẹp đâu thời gian là cái liều thuốc thời gian là cái nét vẽ lên gương mặt mình thêm nhiều nếp nhăn chỉ thôi và thời gian là làm cho cơ thể mình nó sẽ yếu dần sẽ hủy diệt dần dần yếu đi danh vọng danh vọng là danh dự à, ai đụng chạm đến tự ái danh dự là không được đi làm nó phải làm trên làm trước người ta cái danh vọng ai cũng phải kính mến mình nhưng mà có ai cũng kính mình đâu cái sự ganh ghét đố kỵ của con người á làm cho người ta không khó mà kính mến nhau lắm kính mến nhau thật tình khó lắm ít có ganh tị nhau thì có ghét bỏ nhau thì có trước mặt mình nói tốt sau lưng là luôn luôn là nói xấu không bao giờ sau lưng mình mà người ta nói tốt cả khó lắm cho nên đức phật cũng dạy đó là phải phải chịu đựng được á những cái lời nói mạ lị phỉ báng càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan có gì khó sướng đây hết rồi ăn uống ngủ nghỉ thôi nãy giờ nói rồi đó cái thọ dục cho nên dục lại cái dân lúc nào cũng nghĩ tới đó cho nên mình khổ thôi suy nghĩ bất thiện á nghĩ đến những cái điều muốn muốn muốn, muốn về cho mình không ích kỷ hẹp hòi nó sẽ khởi lên ở đây cái lòng ích kỷ của mình ganh ghét tật đố sẽ khởi lên ở đây hãy nói đến dục thì nói đến sân à, sân si ghét bỏ ai đó rồi đó là phải hại cho thứ luôn á sân khởi sân khởi nên nó khởi qua hành động khởi qua lời nói hành động thô tháo lời nói thô tháo ấy mà nghĩ đến cái sự không ưa rồi á là là từ hành động cho đến lời nói là nó chứa đựng cái sân và tham sân này nó dẫn đến cái sự tổn hại nè sự làm hại người khác hại đây là hại người khác đó mình có ý muốn hại người ta ô oh, cái người đó giàu hơn mình tức quá người đó được hơn mình tức quá người đó buôn bán đắt hơn mình tức quá người đó lãnh thưởng nhiều mình tức quá cái từ cái tham này nó đi đến cái tổn cái hại người khác từ cái sân này nó cũng làm đi đến hại người khác ghét người đó quá giận người đó quá không ưa người đó sẽ đưa đến cái tâm muốn não hại người khác đó là những suy nghĩ bất thiện suy nghĩ về dục lạc thế gian suy nghĩ về sự sự ghét bỏ người này vật kia suy nghĩ về sự làm tổn hại người khác đây là những cái suy nghĩ bất thiện những cái suy nghĩ này chứa đựng tham sân và si thì bây giờ đừng suy nghĩ <laughs> để diệt trừ nó à, giờ muốn diệt trừ những cái suy nghĩ này những cái suy nghĩ này khởi lên khởi lên tham sân si bây giờ phải diệt trừ cái suy nghĩ này bằng cách là suy nghĩ đến đi buông ra hết thì khỏe lắm sao cũng được sao cũng xong khỏe luôn mỗi ngày mình cũng làm hết sức mình mình rồi thôi coi kiếm được nhiêu hay nhiêu có gì đâu khổ ngày mình làm nhiêu đó thôi chứ làm sao làm hơn được nữa mình cứ khổ hoài ừ, mong có được 10 triệu mà tới giờ cũng chưa được 10 triệu dư không được 10 triệu trời suốt đời mình làm không dư 10 triệu cái khổ hoài chứ cho nó mệt ngày mà làm được trăm ngàn à cũng khỏe rồi trăm ngàn ăn đủ rồi ngày cũng kiếm trăm trăm trăm phải ru tối ngủ chắc giò cổ ngủ không có <laughs> sợ ăn trộm cướp gì hết hết ru bà ru có gì đâu mà phải xả ly thì khỏe ru à nếu vô mình suy nghĩ là mình khổ liền còn khi mà mình ghét ai á mình phải khởi lên lòng từ thương yêu suy nghĩ thương yêu người khác, ừ, em với sự suy nghĩ của mình người ta đang sân người ta đang khổ thì mình muốn khởi lên lòng từ bi quán từ bi suy nghĩ đến lòng từ của mình thương mọi người thương thì không có không có ghét bỏ được cái thương với cái ghét hai cái nó không có xuất hiện cùng một lúc được à, thương là không có ghét à, ghét là không có thương được như vậy đó à, hễ à, mình đang ghét ai thì mình phải mình phải làm sao mình biến cái ghét nó thành thương liền thì như vậy mình mới không ghét mình không ghét thì mình không có khổ chứ mình ghét mình khổ lắm á nghĩ đến sự vô hại bất hại chỉ như là không làm hại ai hết khi mà nó khởi lên cái sự làm hại người khác mình phải hiểu được cái hậu quả nếu ta ta làm hại người, người kia thì hậu quả sẽ như thế nào thì mình nhớ đến sự bất hại nhớ đến hậu quả của nó thì chúng ta sẽ diệt trừ được ngay những cái suy nghĩ bất thiện hiểu nguyên nhân để diệt trừ ngay nguyên nhân đó chứ phải <laughs> đi đi đi chỗ khác đi diệt trừ nha nguyên nhân ở đây thì phải diệt trừ nguyên nhân này chứ không phải nguyên nhân ở đây là đi đi đi làm cái chỗ khác diệt trừ chỗ khác là không thể nào hết được đó là những cái suy nghĩ của mình khởi lên phiền não tham sân si hay là biểu hương cát cái lậu hoặc giờ chúng ta đi qua cái cái chỗ khởi lên lậu hoặc cái tiếp nữa sáu là tà kiến kiến thức sai lầm á hiểu sai là chúng ta sẽ làm khổ mình tà kiến này là mình không hiểu được mình không hiểu được thân mình tà kiến nghĩa là hiểu sai hiểu lệch lạc hiểu không đúng cái thân này là vất vâng, vô thường mình tưởng là nó thường hoài khổ cách nhà và cái thân khổ này là do cái nhân quả của đời trước và cái thân này có sung sướng cũng do nhân quả của đời trước và muốn tương lai mình á, khổ hay vui á, ngay bây giờ chúng ta tạo được rồi nhưng mà mình không hiểu mình cứ than trời trách đất khổ là đổ thừa người này đổ thừa người kia sướng là tại mình nhưng mà khổ là tại người ta <laughs> nói vậy sướng là tại tôi có phước còn á, khổ là tại mày <laughs> tại mày làm khổ tao khổ nhưng mà không hiểu là mình khổ mình tự mình làm khổ khổ đổ thừa người ta nhưng mà hãy phước đức là sung sướng là, là tại mình là do mình còn người mình nó như thế cho nên nó là là mình cứ làm khổ mình mà khổ người ta mình khổ đổ thừa cha mẹ tại sao sanh tôi ra cho tôi khổ <laughs> còn sung sướng quá tại con có phước chứ cha mẹ ngồi đó nghèo đâu có tiền đâu tại con <laughs> nhờ con như thế mình cứ đổ thừa những cái gần gũi nhất mà mình mà mình đơn giản nhất mà mình cũng hiểu sai không hiểu được nhân quả tội phước gì hết tài kiến nó khởi cho nên phiền não nó khởi và cái tham sân si nó sẽ khởi ở đây cái chúng ta hiểu sai tư duy sai suy nghĩ sai kiến thức sai lầm sẽ đưa đến sự hiểu sai và tham sân si khởi thấy thấy thấy ai đi ngang qua nó, nó, vô mình cái rồi nó liếc mình đó à là khổ, khổ rồi <laughs> vậy là đủ khổ rồi suy nghĩ sai là khổ liền cho nên là cái cái hiểu sai làm cho chúng ta khổ ghê luôn nhưng mà mấy cái đó đâu cần phải hiểu đâu không không, không cần phải suy nghĩ đâu để đi ngang qua ngang lại kể người ta tự nhiên khởi lên cái là mình khổ liền cắt hiểu sai là khổ liền mặc dầu người ta liếc mình thiệt đi nữa mình hiểu đúng đi à bữa nay chỉ liếc mình tự nhiên chỉ liếc mình á mình thấy đúng là chỉ liếc mình đúng như thế đó là thấy đúng nhưng mà mình phải hiểu đúng nữa mới được à, nguyên nhân gì mà để cho chị liếc mình đây hiểu được nguyên nhân đúng nữa thì nó không có còn à hồi nãy hồi à, nãy chị đi vô cái mình mình sơ ý mình đạp đạp cái mình quẹt vào à, vào cái áo của chị à, cái viết mình đang cầm á mình đi mình quẹt vô áo chị chỉ nhìn thấy chị nói chị nói điên <laughs> chị không nói mà bây giờ chị liếc à mình cũng hiểu được nguyên nhân đó mặc dù rất là nhỏ hồi nãy chị vô cái mình làm quên mình sơ ý mình đóng cửa lại trước tưởng là chị không có ai vô nữa con mình mình là người vô cuối cùng nha mình đóng cửa lại ai về đâu sau lưng mình có chị nên chị nghĩ cha họ mong muốn cho mình vô thì sao nên đóng cửa <laughs> lại có những cái mình vô tình mà làm cho người ta hiểu lầm mình có thể khởi lên những cái điều mà người ta làm cho mình thấy khó chịu nhưng mà trước đó mình đã làm cho người ta khó chịu trước rồi nên còn hiểu được như thế thì mình không có khổ hiểu hiểu đúng là không có khổ hiểu sai mới khổ cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết mà tại vì mình không tìm hiểu nguyên nhân cho nên mình hiểu sai nên mình khổ giờ giờ phải hiểu đúng nè hiểu sai bây giờ phải hiểu đúng thì mới mới hết khổ hiểu đúng là hiểu sự khổ của cuộc đời sanh già đau chết thương yêu xa lìa khổ thù oán gặp gỡ khổ ham muốn không được khổ nói chung có thân là khó khổ nói chung chấp thủ vào nắm quẩn này là khổ đó là hiểu đúng về sự khổ hiểu được như thế là hiểu được cái cuộc đời yêu thường hiểu được vậy thì mình không chấp nhất nữa mọi thứ cái kia nhỏ xíu à có gì đâu cái này mới là cái đại sự lớn lao đây sanh già đau chết của cái thân thể nặng nề khổ đau này nè đó một cái đại sự cần phải giải quyết nó chứ còn mấy cái, cái nhỏ nhặt cái, cái, cầm cái cái cái ví quẹt lên cái áo mình có con đường à. <laughs> tự nhiên mình nổi sân lên khổ khổ mình đâu, chút tẹo tẹo à cái này mới đại sự đây nè cần phải giải quyết nè chứ còn vết mực lát nó về giặt nó ra còn không giặt cũng ai thấy đâu hiểu được như thế thì những cái nhỏ nhặt mấy cái nãy giờ nhỏ nhặt mà hàng ngày chúng ta đã từng sự làm cho những cái việc nhỏ thành đại việc lớn không thành vấn đề việc không thành vấn đề thành vấn đề làm chỉ cho khổ bỏ qua cái nó nhẹ nhàng vô cùng còn mình không bỏ qua được không ai chịu bỏ qua cả chuyện nhỏ sẽ to làm cho đối phương càng khổ mình càng hả dạ thì như vậy cả hai cùng khổ không hiểu như thế rồi hiểu tiếng hiểu sự khổ rồi hiểu được nguyên nhân của khổ nguyên nhân của khổ là lậu hoặc là tham sân si hiểu được nguyên nhân thì phải diệt trừ nguyên nhân diệt nguyên nhân nè hãy hiểu được nguyên nhân thì phải diệt nguyên nhân và hiểu được co diệt trừ nguyên nhân và cái phương pháp để diệt trừ nữa cái này nên nên suy nghĩ lên đây là đại sự cần phải giải quyết còn mấy chuyện nhỏ nhặt hàng ngày bỏ qua hết đi nhỏ xíu à nhỏ lắm bỏ hết đi không xứng đáng để chúng ta phải suy nghĩ đâu không xứng đáng để chúng ta phải chấp nhất đâu không xứng đáng để chúng ta phải khởi lên phiền não với nó đâu đây là một cái đại sự khổ lớn nè à. bức bách hàng ngày chúng ta đây mang thân là mang một gánh nặng đây tối ngày phải cung phụng cho nó đây chăm sóc nó bao nhiêu cô không đủ hết đây khổ vô cùng đây mới là lại sự nguyên nhân cho nên á tà kiến thì là hiểu sai bây giờ đối trị với nó thì phải hiểu đúng mà cái này cần nên hiểu còn những cái hiểu sai nên bỏ qua không có hiểu sai mà phải hiểu đúng hiểu đúng về sự khổ hiểu đúng về nguyên nhân của khổ hiểu diệt trừ nguyên nhân và phương pháp dự trữ phải hiểu phải nhớ những cái thứ này nữa rồi cái thứ bảy là cái quan trọng nhất cái thứ bảy này là cái chỗ mà không làm á, thì phiền não khởi nữa <laughs> đó là không tu tập không tu tập thì mình là phạm phu không tu tập có nghĩa là tu là sửa đó nha chứ không có gì khác hết tu là sửa tập là thực hành không có thực hành để sửa thì sao mà chuyển hóa được tham sân si còn nguyên cho nên mình là nếu không tu tập thì là phạm phu vậy phải tu thôi vậy muốn tu phải làm sao muốn đừng có phạm phu thì phải làm sao để trở nên không phải là phạm phu nghĩa là thánh nhân à, không làm hầm phu nữa mà thánh nhân có nghĩa là phải tu tập ở trên là không tu tập thì <laughs> cái này muốn đổi chị nó phải tu tập có gì đâu thì không tu tập thì thì làm hầm phu còn có tu tập thì là thánh nhân vậy thôi và muốn làm thánh muốn tu tập để trở thành thánh nhân thì phải gần gũi thánh nhân để học hỏi pháp của thánh nhân thì mới có thể thành thánh nhân được thánh nhân là ai thánh nhân là phật và đệ tử phật gần gũi để học tập để tu hành theo giống như phật là người giác ngộ vậy thôi không tu là không chứng được đâu phải tu thôi không tu là phạm phu phạm phu có nghĩa là mang mang gì tham sân si nó đeo đẳng ở trong cái con người phạm phu này luôn luôn ở trong đó còn hãy có tu tập mà đã trở thành thánh nhân á thì sẽ không có tham không có sân và không có si nó, nó hết khổ bảy phương pháp diệt trừ lậu hoặc có nghĩa là bảy nguyên nhân khởi lên lậu hoặc và phải diệt trừ bảy nguyên nhân đó thì lậu hoặc sẽ không khởi không do cái phần nguyên nhân cuối cùng là do không tu tập hoặc hôn chẳng biết đạo đức là gì cả não gì chưa gặp ai tốt <laughs> không có gần của người tốt đâu có biết cái pháp tốt là cái gì đâu cái người ta đánh mình phải đánh lại ta ghét mình phải ghét lại ta trả thù mình trả thù lại ta đánh mình cái phải đánh hai cái cứ vậy thôi à sống theo kiểu phạm phu mà cho là đúng chứ chứ cái người đó họ nói là đúng đấy nó ghét mày mày phải ghét lại nó làm một phe để nó chống mình mình phải làm một phe chống lại nó <laughs> cứ như vậy mà là phật cũng tham sân si lúc nào cũng ở trong con người đó và nó thể hiện ra bên ngoài hành động và lời nói hoặc phụ đầy dễ tham sân si đó là bảy cái cách để mà diệt trừ Phật dạy một cách rất là thiết thực và dạy chúng ta tu không có dạy gì hết đó. tối ngày kêu này tỳ kheo ơi lại đây <laughs> các con là lại đây là dạy cho cái cách tu thấy dễ thương không Đức Phật rất là dễ thương và suốt ngày đời của ngài chỉ nhắc hoài vậy thôi gần Phật nghe toàn nghe chuyện tu tu không thì làm sống tu được còn mà gần người nào á Ê, đi shopping không <laughs> rồi nó ê bữa nay có cái phim máy lắm thì coi không hiền vậy sao tu có ngày cái cái chủ mình đi nhiễm không à <laughs> đi nhiễm dục lạc thế gian đâu làm sao mình dứt bỏ thế gian được đức phật dạy chúng ta tu là để dạy chúng ta dứt bỏ thế gian này phải không như vậy mình mới dứt được để mình đi về cái cõi cực lạc của chư phật chứ ở đây shopping đâu? đi có phim hay không đi vậy thì ở dưới này luôn <laughs> ở dưới này luôn chứ sao có thời gian mà nghĩ đến cái chuyện á siêu giữa cái chỗ này để đi lên trên cõi các Phật làm sao mà đi được làm sao thoát ra được đây Phật ngày nào ngày cũng kêu đệ tử ơi là đây ta dạy cho vậy mà không tu sao được cái gì nghe muốn tu không cũng muốn vậy mặc dầu là mình chưa tu được nhưng mà mình cũng có một cái ước ao là mình sẽ sẽ thực hiện sẽ nghe lời Phật dạy để mình tu vậy mà lại mới thoát trần được chứ bởi vậy nếu giáo lý của phật là giáo lý của giải thoát luôn luôn có một cái vị đó là vị giải thoát hãy nhớ như thế cái người phạm phu á, mà không có cái tinh thần tu học nghe cái cái cái giáo lý mà có cái vị giải thoát này không hạp được rồi ờ, tối ngày cái bị buông không mà mình muốn nắm <laughs> rồi cứ bị buông buông buông hoài thì không không phù hợp được cho nên đức phật mới nói rằng á, giáo lý của ta là để dạy cho cái người hiểu dạy cho người thấy dạy cho người biết chứ không phải dạy cho người không thấy không biết không thấy không biết có nghĩa là không thấy được cảnh đời là vô thường không biết cảnh đời là vô thường chuyện hàng ngày xảy ra vô thường như thế mà không thấy không biết chuyện xảy ra hàng ngày đấy nay người này chết mai người kia chết thay đổi đổi thay liên tục như thế mà cũng không thấy không biết ai đến với ngài là ngài dạy cho những người là có thấy có biết con thấy đời khổ quá phật ơi con thấy con sanh già đau chết sinh sống hàng ngày khổ quá phật ơi con thấy ngày nào cho cho con cũng cố gắng cái thân này cho nó cũng đau bệnh hoài khổ quá phật ơi rồi ở già nó bệnh hoạn chết chóc nó xảy ra hàng ngày con thấy liên tục khổ quá phật ơi làm sao cứu con thoát ra khỏi khổ cái khổ đó là người thấy người biết thì đức phật sẽ chỉ cái phương pháp cho cái người thấy người biết đó thì vừa ngày dạy cái nào cần phải suy nghĩ đến cái nào nên loại bỏ nó ra cái nào nên cái nào nên tiếp xúc và cái nào nên né bớt đi và cái nào cần phải chịu đựng chứ không phải lúc nào cũng phải né cũng phải cũng phải loại bỏ nó ra đâu cái có những cái mình buộc lòng phải chịu đựng nó suy nghĩ để chịu đựng nó được chứ không phải là cái à, chịu đựng nó rồi than trời trách đất không có, không có than trời trách đất mà phải chấp nhận và hiểu nó để mình chấp nhận nó đó là cái phương pháp tu của Phật dạy đó hiểu được nguyên nhân để chúng ta diệt trừ nguyên nhân đó là phương pháp tu một cách thiết thực và có lý trí chúc quý vị tinh tấn và an lạc trong chánh pháp